nước hay dữ trời lắm đó cưới yêu cưới nguyên cái bồn này được bả trái sao vậy sao lép xẹp vậy <laughs> nhà nhà cái nó chưa chuột đâu cái đi đồ chặt chịu đúng thấy ghét không Ờ, nhâm nhâm như mình thử cái nó vừa ăn cái mấy trái kia nó hơi già vậy đó nước quay lại gì nãy giờ nó nó cái cái nó ố dặn vô nè rửa lại đó nước chặt bỏ vỏ đây vỏ mà hả chặt nhiều đây mà <laughs> đi đây mà nó đòi à, chở nguyên kia <laughs> đem sài gòn bán <laughs> mới có chặt cái chiếc xuồng ba lớn này à, chặt mấy buồn rồi, rồi hợp thở rồi ngon chưa Vậy là ngon lành luôn ký này 80 à, ngàn luôn phải không nãy giờ nhiêu đây chắc cũng cả ký lô rồi kỹ không vậy? ờ kỹ luôn mà nãy giờ mới có chặt có hai buồn nữa còn nữa tỉa đi tỉa vòng vòng chặt coi sống miền tây thoải mái không mát mẻ thoải mái vui vẻ luôn cái này à, chọn đường nè bỏ đường vô rồi à, bỏ đá vô rồi mình dùng à, từ từ nha gì ờ, bỏ vô miếng đường rồi à, bỏ vô miếng đá rồi bỏ vô à, bỏ vô tủ lạnh á để uh, ngăn mát á dùng uh, từ từ lâu lâu ăn này cũng ngon lắm á ở đây uh, me nè cây me này là me ngọt nè Ngọt ngay luôn á Mày thấy á cái lúc mà nó dốt nó chín á Đi ra đây ngồi đây ăn me đã đời luôn Me thái về, về, về Ở đây là me thái không à còn cái à, chỗ này à, mọi người thấy mình để cho nó bịch lên chi có không để mình lấy ông rồi đó không phải là miếng dọn không <laughs> để cho ông nó đóng vô đây để mình lấy ong rồi mọi người thấy à, à, ông này ổng à, có nhiêu đây mà cỏ cây cối ông để lùm tùm chứ hỏi chi vậy để nuôi ong đó đó ở chỗ này là mình bắt ong cũng nhiều lắm á một mùa mình lấy chỗ này không là năm năm lần á chứ không phải ít đâu ông gùi đó ông ta ông là ông tự động mà nó đóng vô luôn á chứ không phải là mình nuôi đâu nó đóng nó lấy mật vòng vòng như nè thì mình lấy một lần cái nào nó đóng đóng vô luôn qua quần sau là mình lấy tiếp à ba cái lứt nè ông rồi mà thiên nhiên là tốt lắm tại vì mình thấy mình quay vòng vòng mình thấy cả nhà ờ, mình thấy ờ, bịch bịch đó, ông này ông là biến ông chịu dọn chứ ông nuôi ông nữa lấy muỗng dít bỏ vô bữa nào đi à, cắt gì nước cái gì không chè chè đậu xanh bỏ vô nước rồi và như vậy là video mình chia sẻ đến à, cả nhà là dừa nước miền Tây hiện à, bây giờ đến đây là kết thúc ha xin à, cảm ơn à, quý anh chị và các bạn đã à, dành thời gian theo dõi và mình xin hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn video tiếp theo nha